Như vậy đi, lão lưu, tôi kêu người cầm hóa đơn từ chỗ cấp dưới qua đây Tôi đích thân xem, trực tiếp xét duyệt Anh thấy có được không? Được, có thể Được, cảm ơn anh, quỹ viên trưởng nguyện Ừ, cứ vậy đi Doanh Hải Thế nào Có gì không Người vừa dào Tất cả cái khác đều bình thường Cậu đi nghỉ một chút đi Để tôi Đi nghỉ ngơi đi Được rồi Đừng ăn mì ăn liền nữa Mấy hôm nay cũng chưa được ăn bữa cơm tử tế Đi Ra ngoài ăn bữa cơm đi Không cần đâu phó quý viên trưởng Mì ăn liền rất ngon mà Mau đi đi Đi nhanh về nhanh Cái này không thích hợp Cái gì mà không thích hợp Mau đi đi Vâng, Ngộ nhỡ có vấn đề gì xảy ra Không phải có tôi rồi sao Dân, vậy tôi tốc chiến tốc thắng Đừng quên Mang chút đồ ăn cho tiểu từ nha Dân Này, lão Sa Đoán chừng nhất định là tối nay rồi Chuẩn bị hành động đi Giang Hán Cần câu này à? không tệ Đương nhiên rồi Hay là anh lấy đi Thôi đừng Cái cần này rất đắt Không đắt đâu Thôi đi Có quy định Vậy thì đừng lấy nữa Sau này cứ mượn tôi Trương Tổng Tin tức phát ra rồi cựu đại đội trưởng lúc nào thì quay về vẫn đang đi công tác. Anh nói xem đường đường là phó nguyên viên trưởng hải quan suốt ngày đi bắt giữ những kẻ buôn lậu, những chuyện khác. Anh ta không quản sao <laughs> Cái này không phải có tôi quản rồi sao Vụ án này quá lớn Lão quan là do tổng bộ bổ nhiệm Nhưng mà anh yên tâm đi Hoạt động lớn như buổi tụ họp chiến hữu này Một phút trước khi bắt đầu Anh ấy chắc chắn đến Đánh cược được thôi anh thua thì anh mời Anh thắng thì anh ấy mời <laughs> Đúng rồi Con cá này làm thế nào Hay là buổi tối Tôi làm canh chua cá Cho anh và chị dâu Đúng rồi Và ấy nói đến đây hội họp với chúng ta Sao bây giờ vẫn chưa đến Bởi vì các người không phát tiền lương Con nhà chúng tôi ngay cả tiền học phí cũng chưa nợ, Chồng tôi bị bắt đều trách các người Có chuyện tổn thương Chuyện này cô đừng quản Để tôi xử lý Người tôi đưa tới đã phái đi hết rồi Trộm đồ trong nhà máy Hành vi quái gì thế Trộm đồ chính là phạm pháp Đã phạm pháp thì phải chịu trách nhiệm pháp lý Tôi mắc lỗi gì à? chứ à, Chuyện này làm đến cùng Bọn họ còn có lý Còn giờ dở trò như vậy được sao Úc Vĩnh Sương Anh đã bao lâu không phát tiền lương cho công nhân rồi Bao lâu rồi chưa phát tiền lương Ai nói tôi chưa phát tiền à? lương Mỗi tháng tôi đều phát tiền lương mà Ăn ngay nói thật đi Chỉ có điều cái tôi tuân thủ là mức lương tối thiểu quốc gia Đã bao lâu rồi 4, 4 tháng Thế còn phúc lợi và đãi ngộ khác thì sao Không có Vấn đề thanh toán chi phí chữa bệnh cho công nhân thì sao Cái đó tôi gom lại cho bọn họ rồi Đến nay một, một tệp Anh còn không biết xấu hổ mà nói Anh xứng đáng làm ông chủ của tập đoàn này à Tôi thật sự không còn cách nào khác Một chút biện pháp tôi cũng không có Tôi không có tiền Một xu tôi cũng phải nắm đến toát mồ hôi mới tiêu Cũng nhìn xương anh không nghĩ xem Tuân thủ mức lương tối thiểu không có bất cứ phúc lợi và đãi ngộ nào chi phí chữa trị cũng không thanh toán những công nhân này có thể làm việc tốt được sao có thể không đến gây sự được sao tôi phải bảo đảm sản xuất tiền này tôi đã mua hết nguyên vật liệu rồi được rồi anh đừng có diễn cớ với tôi anh nghe cho kỹ đây thứ nhất xoa dịu tâm trạng của người gây sự đừng khuếch trương tình hình thứ hai lập tức phát bổ sung tiền lương đã nợ công nhân có bao nhiêu thì phát bấy nhiêu nếu như không đủ tạm thời ngừng phát cho cán bộ phát cho công nhân trước phần đó của anh tạm thời ngừng phát tôi biết rồi vấn đề thanh toán chi phí chữa bệnh cho công nhân gặp trở ngại các anh à? nhanh chóng đưa ra phương án giải quyết được vụ án năm lẻ sáu liên quan đến buôn lậu khoáng chất magie oxit là dự án lớn nhất mà tổng bộ hải quan đặt chữ số. Lần này, mọi người liên hợp xử án, bận rộn hơn một tháng, nhất định phải từ trên người phụ nữ này moi ra được toàn bộ chứng cứ phạm tội. Tiểu Tường, Bộ chỉ huy bắt tàu buôn lậu trên biển, cấp tốc tiến vào chỗ ẩn náu dựng cá mập, cano hàng lậu có thể ở khu vực cách đó khoảng 3 hải lý, thay đổi số hiệu tàu, đổi thủ tục thương mại nội địa thành thủ tục thương mại quốc tế. Sau khi nhận được mệnh lệnh, cậu dẫn thuyền máy nhanh chóng chặn đường. Sau khi lên thuyền, cậu phải nắm chắc ba chứng cứ quan trọng. Thứ nhất, hàng hóa. Thứ hai, thủ tục thương mại nội địa giả, thủ tục thương mại quốc tế thật. Thứ ba, số hiệu tàu đã đổi, lão quan. Phục kích trên biển một khi thành công, anh dẫn người nhanh chóng khống chế Trần Huệ. Mọi người đều là tinh Anh được điều đến từ các khu vực cửa khẩu Có người còn giữ chức vụ lãnh đạo Tôi không nói những lời vô ích Hai điểm Thứ nhất Bảo mật Thứ hai An toàn Được rồi Mọi người dựa theo sắp xếp chia nhau chuẩn bị đi Cảm ơn Lão quan Lão Sa Anh xem Có lẽ là chồng văn kiện đó hóa đơn tài vụ hóa đơn vận chuyển hàng hóa Ghi chép vận chuyển hàng hóa Xem ra chúng ta không mất công vô ích rồi Thật sự có chút căng thẳng Chúng ta phải ăn cơm chứ Đúng vậy, đúng vậy Chúng tôi đang nghỉ cách đây Các bạn khán giả xin chào Vị trí của tôi bây giờ là ở trước cửa tòa nhà văn phòng của tập đoàn Đông Phương Ở đây có rất nhiều công nhân đang chờ đợi Không biết đã xảy ra chuyện gì Chúng ta đến hỏi các công nhân ở đây thử xem Đợi một chút, tạm thời đừng đập Quản đốc đến rồi Tôi hỏi Chu là phó tổng của tập đoàn này Tâm trạng của mọi người tôi rất hiểu Chúng ta đã đến nói chuyện Nói rõ ràng không phải là xong rồi sao Xin các đồng chí yên lặng Yên lặng đi Tôi tên là Thư Lam, là phó thị trưởng của chủ quản công nghiệp. Hôm nay tôi đến đây chính là để giải quyết vấn đề cho mọi người. Phó thị trưởng, chồng tôi bị quan, con cái không có tiền nộp học phí, nhà máy lại không phát tiền lương. Chồng tôi bị dồn ép mới đi làm kế trộm, phó thị trưởng. Bà làm cái gì vậy? Ông làm cái gì đấy? Tôi đập tôi không được sao? Không bằng bà đập tôi đi. Tôi muốn đập chính mình. Anh để bà ấy đập đi. Bà đập đi Bà đập rồi ai đến đồn công an bảo đảm cho chồng bà Buổi tối ai về nhà nấu cơm cho con Tôi thật sự không biết bà là đang gây phiền phức hay là giải quyết phiền phức nữa Chồng tôi bị quan mà Tôi đến xin nhận lỗi với mọi người Tôi đến muộn rồi Tôi đến Là để giải quyết khó khăn cho mọi người Thứ nhất Lát nữa tôi lập tức đến đồn công an đến Phương thương lượng với bọn họ Cố gắng hết sức giảm nhẹ xử phạt đối với mấy à. người công nhân đó dạ. Thứ hai Cũng là cái mọi người quan tâm nhất Tiền lương đã nợ Sẽ nhanh chóng phát đến tận tay của mọi người Đó là lúc nào Xin hỏi Phó Thị trưởng Thư Cụ thể đó là lúc nào Có thể phát tiền lương đến tay công nhân Vấn đề này Xin mời quản Đốc Cúc trả lời ờ, Ngày mai trước 12 giờ trưa ngày mai à? Được không? Được Lão quan Tàu bắt buôn lậu trên biển bao dây toàn diện rồi Chúng ta chuẩn bị Được Dạ. Lão Sa, dạ. anh đến xem đi Tình hình có chút bất thường Rèm cửa sổ kéo vào rồi Sẽ không có vấn đề chứ Tất cả vẫn đang trong tầm khống chế Các tổ hãy chú ý Các tổ hãy chú ý Tình hình có bình thường không Tình hình có bình thường không Tổ A bình thường Tổ B bình thường Tổ C bình thường Lão Sa, hành động đi Các tổ chuẩn bị Hành động Đi Tổ 1 đi theo tôi Tổ 2 theo lão Quang, Lên, đi nhanh lên À? Lư Á Lên xe đi Đoạn tin tức vừa nãy nếu như phát ra Nhất định sẽ gây chấn động Cô dự định lúc nào công bố ra Lư Á Tôi khuyên cô đừng nên phát ra Lưu làm tư liệu đi Phó thị trưởng thư Bắt đầu từ lúc nào lại nắm cả công việc truyền thông vậy Tôi lấy danh nghĩa một người khuyên cô đừng phát tin tức này Hoàn cảnh khó khăn mà tập đoàn Đông Phương đối mặt đã không còn là bí mật nữa rồi. Tập đoàn nhà nước rất nhạy cảm, đừng để có người lại gây thêm phiền phức. Hôm nay tôi đến để phỏng vấn quản đốc Cúc. Gặp được chuyện này hoàn toàn chỉ là trùng hợp. Phỏng vấn anh ta, nhưng vật có sức ảnh hưởng đến kinh tế Giang Hán. Tôi cảm thấy anh ta không xứng. Các cô nên đổi người đi. Lấy địa vị của tập đoàn Đông Phương và chức vụ của Cúc Vĩnh Sư, tôi cảm thấy rất hợp tình hợp lý. Tiểu Lư, có những chuyện cô không hiểu đâu. Thế nào Chuyện lúc nãy tôi vừa nói với cô Để chủ biên quyết định đi Thái độ của cô thì sao Cái tôi cần là thái độ của cô Tôi nghe dạ. theo chị Được lắm Bác Tài Dừng ở chỗ bồn qua bên đó một chút Buổi tối có việc không Đi với tôi đi Ăn bữa cơm quan Người phụ nữ này quá xảo quyệt Quá trang thành nhân viên vệ sinh Chạy trốn từ đường dành cho nhân viên rồi Thu đội đi Quay về nghỉ ngơi Bận rộn vô ích rồi Lẽ nào Cô ta biết chúng ta đang theo dõi cô ta nếu như cô ta đã biết từ lâu Thì hôm nay sẽ không xuất hàng đâu Cô ta vừa mới biết thôi Cô ta vừa mới biết thôi Lão quan Có nội gián Thế nào Hoàn cảnh ở đây không tồi chứ Không tồi Đến rồi, hai vị đến sớm rồi sao Hôm nay có phải muốn ném thử tay nghề của Hoài Binh không Không phải Là chồng chị câu cá giỏi Tôi cũng chỉ cho thêm chút gia vị hành gừng Không tính là gì cả Đâu có Từ trước đến nay bà ấy luôn xem nhẹ tôi Được rồi mà Hoài Binh, tôi giới thiệu với anh một người bạn mới Một phóng viên có thâm niên của đài truyền hình Giang Hán Người dẫn chương trình luận bàn xã hội Người đẹp du học nước ngoài trở về Dạ. Xin chào, xin chào, vậy này là người tôi thường xuyên nói với cô Tôi biết rồi, vậy này là Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao Địa Trương Hoài Binh Cũng là vị chiến hữu thứ hai của chị đúng không? Thế nào đúng rồi, đây chính là tố chất Trường Tổng của chúng tôi hai năm nay luôn bận rộn sự nghiệp Đến bây giờ vẫn một mình Là người đàn ông độc thân ở thành phố Giang Hán của chúng ta đấy Được rồi, Phó Thị trưởng, lúc đó phải dành chút thời gian rồi Yên tâm đi Lúc đó chủ tịch tỉnh tìm tôi tôi cũng sẽ không đi đâu Đình Kiên Sao em nghe nói Lão quan vẫn đang à? lang thang ở bên ngoài Nếu như lúc đó anh ấy không xuất hiện Anh sẽ không xong với các đồng đội đâu Em yên tâm, lúc đó anh ấy nhất định đến Không phải anh nói điện thoại cũng không gọi được sao Điện thoại không gọi được thì có sao Lúc đó anh ấy nhất định trở về mà Trương Tổng Nghe nói ngày vì buổi tụ họp chiến hữu lần này, bao cả quán rượu đang quảng cáo, mời công ty tổ chức sự kiện, còn đặc biệt tới phía Nam mua hải sản tươi theo mùa. Ngài thật sự quá bạo tay rồi. Tôi đã nói rồi mà, cứ làm đơn giản à? thôi. Trên tổng người ta có đồng à? ý đâu, nhất định tốn nhiều tiền như vậy ngăn cũng không ngăn được. Không đắt, buổi tụ họp chiến hữu xa qua như vậy đang tính toán mua kế gì vậy? Chả có mua kế gì cả. Phục vụ tốt một chút, thức ăn ngon miệng một chút. Bạn bè cũ tụ họp cùng nhau vui vẻ một chút Chỉ vậy thôi, ngày dung tiền như vậy chắc chắn không giống một vài người nhà giàu mới nổi Là biểu trưng của sức mạnh đúng không? Không phải Nói thật, sự quan phí này cũng không có gì. Những người thời đại này của chúng tôi năm đó chịu nhiều cực khổ như vậy, bây giờ hưởng chút phúc cũng là lẽ đương nhiên. Đương nhiên, tôi chỉ là nhớ đến, lúc học ở Anh tôi có làm một hoạt động phỏng vấn. Đó là một buổi tụ họp của những binh lính cũ trong chiến tranh thế giới thứ hai. Bọn họ thật ra rất nhiều tiền, nhưng nghi thức của bọn họ vô cùng đơn giản. Một người một đó qua trắng, đứng ở bờ biển, nhìn về Normandy. Sau đó mỗi người quyên góp 5.000 bảng Anh, ủng hộ Hiệp hội phản đối chiến tranh tại Anh Quốc. Tôi không biết ngài có quan điểm như thế nào đối với chuyện này. Rất tốt, có trình độ. Đáng tiếc chúng tôi là người phàm tục. Bọn họ mang qua trắng, chúng tôi ăn bào ngư, ăn một phần còn đổ một phần. <laughs> Được rồi, Hai người muốn thảo luận vấn đề tinh thần của loài người thì hẹn riêng Chúng ta không thể ăn một bữa cơm hòa thuận yên ổn hài hòa được sao Nào đúng đúng, mời, mời vào trong, mời Dạ, Ngại quá Trong đài kiểm tra công tác Tôi phải đi trước đây Ăn xong rồi hãy đi Đúng vậy Dù sao cũng phải ăn cơm xong rồi đi Không được Lần sau đi Được chứ Thế nào Cái gì thế nào Tôi thấy được đó Tôi thấy chính là đứa trẻ quên quang Nào phục vụ bê thức ăn lên Nào ngồi đi Lão quan Anh tìm à? gì thế Tìm chứng cứ Chứng cứ Nhìn thấy đã sắp bắt được trong tay rồi Bỗng nhiên để cô ta chạy mất à? Giải quyết vụ à? này bằng cả mình Trước khi chúng ta hành động Trần Huệ chạy rồi Chuyện này có chút kỳ lạ Mấu chốt là có người mật báo tin tức Có thể là ai đây Người ngoài sẽ không biết thời gian hành động của chúng ta Vì vậy Người này nhất định là ở bên cạnh của chúng ta Tôi đồng ý Trần Huệ đã chạy rồi Tổ bắt giữ ở đây đợi Chả có ý nghĩa gì cả Ngày mai tôi quay về Bắc Kinh Đem toàn bộ vụ án này sắp xếp lại một lần nữa Được Quan Song, chào quỹ viên trưởng Ngụy. Thế nào? Đến lượt nhận đơn rồi. Báo cáo quỹ viên trưởng, hôm nay tôi đã kết thúc phiên trực ở Bến Đò. Từ tuần này bắt đầu làm nhiệm vụ ở phòng khai báo. Được rồi, được rồi. Thả lỏng một chút. <laughs> Ba cậu ông ấy quay về chưa? Báo cáo quỹ viên trưởng vẫn chưa. Xong rồi, tôi thua rồi. Thua rồi. Vậy điện thoại của ba cậu thì sao? Gọi được không? Tắt máy suốt à? Ờ. Đi đi. Quan Song à Cậu nói với Ngụy Tinh bảo con bé về nhà ăn cơm Mấy ngày nay chúng tôi không gặp nó rồi Dạ Ngụy Quang Ngụy Quang Dựa theo sắp xếp của anh Phòng chúng tôi đem bản thu thập ý kiến sơ thẩm Của các xí nghiệp muốn đăng ký kho ngoại quan Đặt trên bàn của anh rồi ờ, dạ. Ừ, được Alo Nguyễn à, viên trưởng à dạ. Đình Kiên Anh gọi hắn sinh Đến chỗ tôi một chuyến Anh ấy về rồi à Được tôi sẽ gọi anh ấy không ở văn phòng Về cũng không nói với anh em một tiếng Trong lòng có tâm sự à Chuyện gì thế Đóng cửa hơn một tháng Đã mốc meo rồi Tôi đến đây hóng gió Tôi thắng rồi Thắng cái gì Tôi đánh cược với Hoài Binh Cược hoạt động trong tối nay Anh có thể quay về hay không Không phải tôi quay về rồi sao Đúng vậy tôi đã nói rồi Chuyện khác thì thôi khi tổ hợp chiến hữu này Anh nhất định sẽ quay trở về Vụ án đó của tổng bộ Thế nào rồi Đừng nhắc nữa Vô cùng mất mặt Tối mấy giờ Chuyện này tạm thời đừng quan tâm Quỹ viên trưởng gọi chúng ta đến Đi thôi Cảm ơn nha Tạm biệt ờ, ờ. Ờ, Xin dừng bước dạ, dạ, dạ, Tạm biệt Tạm biệt Tạm biệt Mời Ngồi đi à. Tổng bộ Dục tôi đi nhậm chức rồi Chỗ ủy viên trưởng này tôi không ngồi được mấy ngày nữa Thế nào các anh có ý kiến gì không? Tôi không có ý kiến gì. Nghe theo quyết định của tổ chức, tình huống chỉ có hai loại. Thứ nhất là Tổng bộ điều một người từ bên ngoài tới làm quỹ viên trưởng. Hai người các cậu đấy vẫn là phó quỹ viên trưởng. Anh yên tâm, cục trưởng. Nếu như điều đến cục trưởng mới, chúng tôi sẽ tích cực phối hợp với công việc của anh ấy. Đúng vậy, cục trưởng. Anh bồi dưỡng tôi và Hán Sinh nhiều năm như vậy nên hiểu hai người chúng tôi. Cho dù ai đến làm chức cục trưởng này, chúng tôi đều nghiêm túc làm việc, toàn lực phối hợp. Một tình huống khác, đó chính là trong hai người các cậu chọn một người làm cục trưởng. Tôi tiết lộ cho các cậu Tổng bộ cũng đã trưng cầu ý của tôi đối với hai người các cậu Tôi bày tỏ dạ. thái độ Hai người các cậu đều ưu tú Tôi rất khó chọn lựa Ai làm cũng đều phù hợp Ai không làm cũng là chuyện bình thường Hán sinh Nếu như Đình Kiên làm thì sao? Đình Kiên làm Vậy tôi sẽ làm tốt công việc trợ thủ cho Đình Kiên ờ, Vậy Đình Kiên Nếu như quỹ diện trưởng Đừng nếu như nữa Tôi nghĩ nên để cho hắn sinh làm Ông xem Về năng lực, về kinh nghiệm, về uy tín hắn sinh phù hợp hơn tôi Lời thật lòng à Đương nhiên là lời thật lòng rồi Hắn sinh là đồng đội cũ Lão đại, đại đội trưởng cũ của tôi ở cửa khẩu Giang Hán, hai người bọn tôi đã phối hợp hơn 20 năm, trợ giúp cho anh ấy chẳng có vấn đề gì. Đình Kiên khiêm tốn quá, tôi không giỏi như cậu ấy nói đâu. Được rồi mà, À, nói thế nào ta Hai người các cậu đều do một tay tôi dẫn dắt Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt Tôi thật hy vọng hai người các cậu sự nghiệp có thể thuận buồm xuôi gió à, Mà hai người các cậu giống như vừa nói là bạn tốt nhiều năm Là chiến hữu tốt của dạ. nhau Đúng vậy tôi chỉ hy vọng một điều Cho dù xảy ra chuyện gì Đừng quên phần tình cảm này Tôi hiểu rồi Hán sinh Còn cậu Tôi vẫn cảm thấy Đình Kiên phù hợp hơn tôi ờ, Xin lỗi tôi nhận điện thoại Alo Được, được, được tôi biết rồi Quỹ viên trưởng là trưởng phòng ờ, phương Anh ấy chắc có gì. Quỹ viên à? trưởng Anh không cần lo lắng cho hai người chúng tôi Cho dù có chuyện gì xảy ra Ít nhất cũng sẽ không dùng tình cảm hơn 20 năm đi trao đổi Anh nói xem Chỉ mong như vậy Chuyện gì vậy Án buôn lậu sản phẩm điện tử đó anh còn nhớ không Nhớ chứ dạ, Gián điệp của chúng ta bị loại trừ rồi Nhưng mà cậu ấy nắm giữ một manh mối rất quan trọng 8 giờ tối hôm nay Bọn họ sẽ lén lút vận chuyển hàng lậu Toàn bộ nhân viên đợi lệnh 8 giờ tối nay hành động Dạ Quan Sông, Ba Người đó là ai Ngụy Tinh Đó là xe của con bé à Nó lái xe đến chỗ hải quan này để đeo rau sao Con không bảo cô ấy lái xe đến Buổi tối về sớm một chút Ở cùng bà của con Dạ Ba tạm biệt Tạm biệt À. Lão Ngụy à Ông cũng không quản con gái ông Tôi nào có quản được nó Nó không phải bạn gái của con trai ông sao Bảo con à. trai ông quản nó đi Nó lái xe của ai đấy Của Hoài Binh Nó không phải đang làm ở quỹ từ thiện chỗ anh ấy sao Thỉnh thoảng lái xe Chạy đến chỗ hải quan này rêu rao Thích hợp không Được rồi lão quan Đừng có chuyện gì cũng phê bình như vậy Đại tiểu thư à Ngày tận thế hay sao Anh thật sự yêu em sao Em lại làm sao vậy Chúng ta kết hôn đi Tinh Tinh Chúng ta vẫn còn trẻ Hơn nữa anh muốn đi truy bắt buôn lậu Anh có biết là cảnh sát truy bắt buôn lậu rất nguy hiểm không Em nghe anh nói Anh còn nói cái à. gì nữa Anh có chút trách nhiệm với em được không Tin tức của anh nhanh thật đấy Tôi vừa quay về anh đã biết rồi Anh muốn làm gì? Đánh cờ à? Hôm nay tôi không có thời gian Chuyện này còn quan trọng hơn đánh cờ ngàn lần Đi Nhìn anh này Chuyện gì vậy thần thần bí bí Lén la lén lút Có người hối lộ ngụy Đình Kiên Tự anh xem thử đi Lẽ ra với quan hệ đó giữa các anh Tôi không nên nói những lời này Nhưng mà tôi Tôi không phải người nhiều chuyện đâu Anh xem uống rượu gì Anh xem đi La Phi Anh lên mạng tra Liền biết rượu này bao nhiêu tiền một chai Những thứ này ờ, à. Lão Cúc à Tôi nói cho anh biết Loại rượu này Trương Hoài Binh Một tuần phải uống hết mấy bình còn chưa tính đến lúc anh ấy tiếp đãi người ngoài Vị trí này tôi cũng đã từng ngồi Đã ngồi không chỉ một lần Lão Cúc, anh đã từng làm lính chưa? Tôi đã từng làm rồi Đã làm lính gì? Dân binh <laughs> Anh xem anh không tin Trước đây xí nghiệp công nghiệp quốc phòng của chúng tôi tất cả đều là dân binh Tôi còn à. là đại đội trưởng, đại đội trưởng dân binh Đúng vậy Tôi, Trương Hoài Binh, còn có Phó Quỹ viên trưởng Ngụy. Chúng tôi là đồng đội. Tình đồng đội cậu có lẽ có thể hiểu được chứ. Cái này tôi có thể hiểu. Tôi cũng không cố ý phá hoại mối quan hệ đồng đội của các anh. Chẳng qua chỉ là tập đoàn Đông Phương của chúng ta bây giờ rất cần quyền kinh doanh của trung tâm hậu cần kho ngoại quan. Tôi sợ có người qua lại thân thiết với phó quỹ viên trưởng ngụy Sau đó dùng chút mưu mô Chúng ta thì vẫn ngu ngốc Con người lão ngụy tôi rất hiểu à, Lão Cúc à Cậu nghĩ cho nhà máy Tâm trạng này của cậu tôi có thể hiểu Nhưng mà làm bất cứ chuyện gì Đừng có thần thần bí bí Lén la lén lút à. Có chuyện gì Phải công khai quan điểm trước mọi người Chúng ta phải nói thẳng thắn thành khẩn Anh có hiểu ý của tôi nói không Chuyện này Không được có lần thứ hai Nếu không tôi sẽ không đánh cờ tướng với anh nữa Mới nói một câu đã nóng nảy rồi Anh thật là Xin chào, xin chào Chị dâu, đứa trẻ này cứ nhàn rỗi ở nhà cũng không được Xin chào Đây là một tiệm bạn em mới mở Để nó qua đây thử ờ. chút Xin chào dạ, Lão Ngụy dạ. Được ờ, Anh đã à? thua rồi kháng sinh quay trở lại rồi Lát nữa sẽ ờ. đến Thật sao? Ừ, tôi bằng lòng Tôi thua vui vẻ mà <laughs> dạ. Đi Alo à? Là tôi Hả Vậy được Tôi qua ngay ừ. Lại phải đi à? à Hoài Binh à Anh cứ chú ý một chút nha Tôi phải quay về hải quan Có việc gấp Vậy tôi đi trước đây Anh không thể để tôi một mình chào hỏi nhiều người như vậy Hai người các anh tệ quá Tắt hết điện thoại lão ngụy dạ thư lam thư lam đừng gọi nữa anh ấy đang có nhiệm vụ thật biết chọn thời điểm nào mời Tối hôm nay không đi được Có cần báo cho ngoại binh biết không Ai nói không đi Đợi bắt xong người lập tức qua đó Đứng dậy Chuẩn bị xong chưa Chuẩn bị xong rồi Xuất phát Xuất phát Chú ý, chú ý Các tổ giữ im lặng Chú ý quan sát tình hình Có tình hình Các tổ chú ý Các tổ chú ý Mục tiêu xuất hiện Mục tiêu xuất hiện Chú ý ẩn nấp Đợi lệnh hành động À? Lưu Á Sao cô lại đến đây Đúng rồi Hôm nay cô đến với tư cách là bạn của Thư Lam Hay là với tư cách phóng viên Nếu như là phóng viên thì sao Nếu như là phóng viên Tôi thực sự phải nói với cô Trước 12 giờ, ở đây là không gian cá nhân, không tiếp đón bất cứ người ngoài nào. Trương Tổng đã bao cả quán rượu đang quảng cáo, chính là muốn cho mọi người biết mà. Tôi đến đây phỏng vấn, tại sao lại không hài lòng chứ? Chúng tôi căn bản không muốn cho người ngoài biết Đăng quảng cáo bao quán rượu Đó là bởi vì chúng tôi có tiền Chúng tôi thích phô trương <laughs> Nhưng mà nếu như là bạn có Thư Lam Tôi rất vinh hạnh tiếp đãi cô Vậy được Tôi là một người bạn <laughs> đến lúc hành động rồi à, Vài người các anh qua bên đó chuẩn bị một chút Nhanh lên Được Lão đại, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi nhận hàng thôi Cậu đi cùng với ai? Anh ngủ Tiểu ngủ đâu? Ờ, anh ấy ở chiếc à? thuyền đối diện đang chờ nhận hàng lương tổng đó của các chị quá đáng thế Tôi rất tò mò muốn xem thử tổ chức thần bí này của các chị Xem đi Alo, tìm ai Anh không biết tôi gọi cái quái gì Giang hán số 2, số 5, số 8 xuất phát Lấy bến đò làm tâm Cách 30 độ áp sát Phương Hồ, các cậu chia bốn ngã Dây bọc tấn công từ trên bờ Cái gì Trốn đi Hả Bỏ hàng rời đi Không cần hàng nữa Bỏ bọn họ đi Dạ Chạy Không cần nữa Các anh em chạy mau Không cần hàng nữa Chạy mau Chạy mau Người nhận hàng bị kinh động rồi Người nhận hàng bị kinh động rồi Lên thuyền kiểm tra Xuất phát Chạy mau Nhanh lên Đuổi theo Nhanh lên nhanh lên nhanh nhanh nhanh